khi đánh tài xỉu mình chỉ cần biết được một hột bên trong đó là mình cũng đã gần như là giành được chiến thắng rồi đằng này đây là nó là đồ nắp soi xuyên tài xỉu vậy nên các bác sẽ nhìn thấy rõ được cả ba hột ở bên trong thì không có một cái lý do nào là mình sẽ thua được cả đúng không ạ và sau đây em xin phép được giới thiệu qua về cái bộ đồ chơi nắp soi xuyên tài xỉu này đây hột và đĩa hoàn toàn là hột đĩa chợ khi đi chơi các bác chỉ cần mang được cho mình cái nắp này vào thôi nắp cống một xị màu đen màu đỏ đều có hết các bác nhá và hoàn toàn không tan tích em bao các bác đập nắp luôn không có gì cả đây đây là hai cái điện thoại đây là cái màn hình soi đây là cái soi này cái soi này các bác có thể lắp sim nghe gọi bình thường còn đây là cái màn hình để các bác có thể nhìn nhìn thấy được những cái hộp ở bên trong nắp này và với cái bộ đồ chơi này thì các bác hoàn toàn có thể yên tâm khi đi chơi tại các sòng sới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 642 các bác nhìn thấy không đây em chỉnh cho nó các bác nhìn thấy đó nó hơi bị bóng đấy, bóng bóng đèn này đây hai này à đâu hai ba bốn hai ba bốn được chưa các bạn nhìn rõ không ạ đây hai ba bốn tại vì là em phải chỉnh để cho các bác cũng nhìn được cùng với em nữa vậy nên là nó sẽ hơi lâu còn nếu mà bình thường thì các bác chỉ cần đây một một ba con một đây bác nhìn này đó một một một đó bão nhất chuẩn chưa ạ lục này hai này năm này có nhìn thấy không đây này đây sáu này hai này năm này đó 265 chuẩn chưa ạ đây 22 hai hai bão hai này có nhìn thấy không rồi chuẩn chưa ạ sáu sáu năm sáu năm sáu này có nhìn thấy em để cho bác để có nhìn được cùng với em nên là nó hơi bị khó đây đó